Hello, chào em. À, hôm nay ờ, anh ờ, được biết là em xuất viện. À, Thì không biết là tình trạng sức khỏe của em đã ổn định chưa mà lại xuất viện ạ? sức khỏe em hiện tại cũng đỡ hơn rồi, đỡ hơn nhiều rồi. Thì quá trình nằm viện ở đây thì có ai đến chăm sóc em không? Không, một mình em đi thôi. Thế thì có ra ra bệnh viện thì có được bác sĩ hay là y tá người ta chăm sóc? Có ở đây bác sĩ uh, chăm sóc đầy đủ nhiệt tình. Mình đi uh, không cần phải người chăm sóc đi cùng. Đây có bác sĩ uh, chăm sóc đầy đủ cả. Em nằm viện được mấy ngày à? Em hôm nay là ngày thứ ba. Mới điều trị 3 ngày đã xin ra viện rồi sao ra sớm thế? Khỏe rồi thì ra thôi. Thế ăn uống thì sao em? Ăn uống ở đây đầy đủ, có bữa phụ với lại bữa chính, bữa phụ. Nói chung là thức ăn ở đây ngon đầy đủ. Mình không phải mua ngoài gì thêm. Có phù hợp với khẩu vị của em không? Có, nói chung là ăn được. Như <laughs> em thì ngày từ trước giờ đã từng khám hay nhập viện cho cái bệnh gì chưa? Tức là mình đi đi làm viện lần nào chưa ấy? Ừm, trước khi em chỉ nằm bệnh viện, ờ, bệnh viện công, bệnh viện, ờ, đa khoa tỉnh đồ, còn đây là, ờ, em nằm ở đây thì thấy dịch vụ đồ nó tốt hơn, đầy đủ hơn. Ờ. Phòng đồ sạch sẽ. Tức là anh vào đây thì anh đưa khách hàng vào đây thì khá là nhiều lần rồi, Vâng. anh biết được là cái bệnh viện này nó là bệnh viện quốc tế thì cái ờ, việc mà phục vụ nó rất là chu đáo ở đây ờ, ví dụ như ở trong ờ, trong cái phòng vệ sinh ấy, là nó còn có một cái cái chuông để để để gọi nhân viên đúng không? Vâng. Đấy là những cái thứ mà nó không may ra mình tắm mà nó nó cần phải sự trợ giúp của y tế thì mình bấm người ta vào. Vâng. À, cái cái thứ hai mà anh thấy nó rất là được của cái bệnh viện khi mà mình nằm tự nguyện là cái yếu tố lây nhiễm chéo nó sẽ bị được hạn chế ừ. rất là xuống mức thấp nhất bởi vì dạ. mình có thể mình nằm một mình một phòng đúng rồi uh, ít người ra vào thứ hai là cái đội ngũ đôi y bác sĩ thì họ luôn luôn túc trực đúng không mình ừ, cần cái mình là cần cái mình gọi bấm chuông cái là họ vào luôn đó, cái thứ ba nữa là uh, ăn uống rồi phục vụ thì người bệnh không phải phục không phải tự đi mua sắm hay là bất kể mang một cái quân tư trang nào đến đúng không có phải mang ờ, nhiều đồ như thau chậu rồi nước nôi đến không em không cần thiết một cái gì <laughs> mang đến cái gì đây là thừa hết tại vì ở đây có đầy đủ cả rồi không không phải mang thêm cái gì cả đấy chính vì lý do thế cho nên là uh, bởi vì em có được cái thẻ chăm sóc sức khỏe của Daichi thì những cái chi phí liên quan đến uh, y tế thì em sẽ được công ty thanh toán giúp vâng à, thì hôm nay thì anh cũng um, ra để làm cái thủ tục xuất viện cho em vâng thì um, lát nữa chúng ta sẽ uh, ra làm thủ tục bởi vì cái thủ tục ở bệnh viện này nó rất là nhanh mình không phải làm cái gì cả yeah. Dạ. Rồi ờ, mình chỉ cần báo ra viện thì um, trong vòng một tiếng yeah. Dạ. thì đội ngũ nhân viên họ sẽ hoàn thiện hồ sơ sau đó họ um, gọi mình ra lấy giấy tờ để về thôi vâng. em, nếu như mà có một cái lời khuyên cho những cái bạn trẻ khi tham gia bảo hiểm nhân thọ thì em sẽ nói điều gì theo như ờ, cá nhân em thì em từ trước đến giờ thì em thấy là ờ, ờ, bảo hiểm nhân thọ thì nó có nhiều người nói tích cực nhiều người nói tiêu cực nhưng mà theo như em trải nghiệm thì em thấy nếu mình có điều kiện thì mình nên đóng nên tham gia bảo hiểm nhân thọ tại vì uh, cái lúc mà ốm đau thì lúc đấy mới biết được cái giá trị của nó rồi ok cảm ơn em cảm ơn em đã chia sẻ rất là chân thành những cảm nhận của ừ. mình à, anh cũng uh, chúc em sớm khỏi bệnh và uh, sẽ uh, sớm về với gia đình vâng